Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh youtube của Thuận Hiệp Thành Thì hôm nay Thuận Hiệp Thành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn à, một dòng sản phẩm à, mới của chúng tôi Đó là máy bơm hỏa tiễn à, Verity Dòng hay còn gọi là máy bơm chìm giếng khoan Đặc biệt ở chỗ là máy bơm này có kích cỡ là 2 inch Thả giếng ống 60 thả giếng khoan ống 60 thì đây là một dòng sản phẩm mới và đang um, nhận được ừ, sự quan tâm của rất là nhiều khách hàng thì hôm nay à, Thuận Hiệp Thành sẽ à, giới thiệu sơ về à, cái dòng sản phẩm này thì hiện tại Thuận Hiệp Thành đang có hai model hai model sản phẩm đó là à, loại công suất là hai công suất là 1 phần 3 HP gọi là 0.25 kW thì đây đây là cái cái tem ờ, chúng tôi sẽ cho mọi người xem cái tem mỗi bơm thì ở đây là Verity hiệu Verity sản xuất tại Trung Quốc à, 0.25 kW thì nó có cột áp tối đa đến 20 à, đến 28 m thì khả năng đẩy cao của nó là tốt nó, nó hút được à, giếng khoan à, sâu 28 mét cái dòng này với cái dòng này thì chúng ta có thể thay thế được các cái sản phẩm mà à, máy bơm đặt à, cạn à, chuyên dùng hút chiến sâu thì đây là cái cái motor đây là cái motor của máy bơm hòa tiễn máy bơm hòa tiễn hai đây để mọi người cùng theo dõi nha cái motor này thì dập chìm cái cái thông số là dập chìm ở đây nên là mọi người khá là khó thấy motor này thì là công suất là 0.25 kW vòng tua là 2850 thì ở đây chúng tôi có hai dòng sản phẩm đó là 0.25 kW và 0.37 kW nghĩa là 1 phần 3 HP và 1 phần 2 HP thì giá hiện tại của dòng sản phẩm này đang là 2 triệu 8 và 3 triệu rưỡi 3 triệu 000, 3 triệu 500 ờ, ngàn thì đây là cái giá rất là mềm so với các cái dòng sản phẩm à, do so với các dòng sản phẩm mà mà mà chúng tôi đang phân phối à, so với các cái dòng sản phẩm mà à, bơm bơm đặt cạn thì à, có nghĩa là nó rất là mềm à, nó phù hợp với lại nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng thì um, ở đây là chúng tôi có con 0.37 đây đây là cái tay một con 0.37 mọi người theo dõi nè đây thì cái, này là nó nằm ở trong cái à, bao luôn ở trong nằm ở trong cái cái vỏ thì chúng tôi chưa tháo nó ra mọi người theo dõi ha uhm, thì còn à, đây là cái guồng à, à, cái motor của 0.37 và đây là cái guồng của 0.37 này. để tôi xem thử là cái thông số trên 0.37 nó sẽ như thế nào và đây đây là cái thông số trên cái à, con bơm nửa ngựa bơm hỏa tiễn Verity 2 in nửa ngựa thì nó có khả năng là hút à, đẩy cao tới 37 mét rất là cái cái khả năng đẩy cao rất là tốt à, thì đặc biệt hơn là hiện tại à, nếu như khách hàng mua máy bơm hỏa tiễn 2 in Verity của Thuận Hiệp Thành thì chúng tôi sẽ tặng kèm một cái hộp tụ điện chúng tôi sẽ giới thiệu luôn với các bạn đây là hộp tụ điện thì um, trong cái dòng bơm hỏa tiễn mà một pha thì bắt buộc phải chúng ta phải dùng hộp tụ điện à, để mà cái máy bơm hoạt động được đây là cái hộp tụ điện các bạn mà cái hộp này hộp tụ điện này thì hiện tại là thuận hiệp thành sẽ tặng kèm cho dòng máy bơm hỏa tiễn một pha của Verati thôi nha các bạn mọi người lưu ý dùm là chỉ của Verati thôi thì đây là cái ưu đãi rất là lớn như quý khách có nhu cầu thì à, đặt hàng thì tranh thủ ờ, chốt đơn để mà chúng ta nhận được cái cái ưu đãi này thì đây là cái hộp tụ điện 0.37 kW là 0.5 HP á, của Verity tặng kèm đây đây là cái hộp tụ điện và để mà do cái không gian nó hơi là nhỏ Ờ, nên là chúng tôi sẽ lắp vào lắp cái máy bơm vào trước và chúng tôi sẽ quay cận cảnh cái cây à, chúng tôi sẽ quay tổng tổng thể là cái cái con bơm khi lắp hoàn thiện cho mọi người cùng xem nha thì trước hết chúng ta sẽ xem ở đây này đây là có cái cái cái cái motor thì đây là cái motor phần này phần đế motor thôi phần đế của cái motor đó đây là nguyên con motor đây là nguyên con motor và đây là cái dây à, dây cáp điện dây cáp điện à, của cái máy bơm hòa tiễn này đó là cáp điện và bây giờ chúng tôi sẽ thao tác là nối cái kết à, nối cái thành giữa cái motor với guồng này để thành một cái con bơm hoàn thiện mọi người cùng theo dõi ha thì trước hết là để tôi à, sẽ mở nâng cái máy lên cao một tí rồi đây chắc phải nâng lên cao một tí nữa hay là để à, để kết nối nằm phía nằm đi ha để nằm xuống chứ còn à, nâng lên thì sợ không được ừ, mọi người không thấy rõ thì ở đây là có ba cái cái vít ba cái cái đinh ba cái chốt để để mà cố định cái guồng tôi sẽ mở cái chốt này ra chắc là phải để đứng các bạn ơi để, à, để đứng thì để chắc để ra ngoài này ha để xuống bên dưới luôn khỏi gần cây à, cái bệ để đê kê thì đây chúng ta sẽ mở ra cái này nó gồm một cái chốt như thế này thôi cái chốt với lại lông đèn thì hiện tại Thuận Hiệp Thành đang là đại lý phân phối chính thức máy bơm Verity tại Việt Nam à, bảo hành 12 tháng nếu như quý khách có nhu cầu mua máy bơm hỏa tiễn Verity 2 in thì à, hoặc là 4 in hoặc là 6 in thì có thể liên hệ với à, chúng tôi để mà mua hàng à, cũng lưu ý luôn các bạn là máy bơm mà hỏa tiễn với ti 2 thì dùng cánh là cánh nhựa nha các bạn cánh nhựa ừ, loại này thì dùng điện một pha ở đây tôi đã tháo ra rồi tháo xong cái à, cái chốt trên cái motor bây giờ chúng tôi sẽ tháo cái chốt ở cái, cái à, guồng đây muốn kết nối vào thì chúng ta sẽ tháo cái rọ lưới này ra và tháo cái thanh nẹp tháo cái thanh nẹp dây cáp à, trước hết chúng ta sẽ tháo thanh nẹp dây cáp ra mọi người cũng theo dõi nha thanh này dây cáp này để tránh việc à, dây cáp này nó nó không bị đứt nó, nó, nó bị được nẹp bảo vệ ở đây tránh bị va đứt đây là cái thanh lọc à, quên cái cái lưới lọc à, chống rác là chống các cái à, cá vô, vô trong cái à, cái cánh bơ cái vùng bơ bây giờ tao sẽ tháo ra do là cái không gian nó cũng hơi hẹp mọi người thông cảm ha nó sẽ tháo thanh nẹp thì thanh nẹp này nó nó, nó được à, cố định cũng bằng một cái à, chốt thôi cái cái vít thôi nên à, việc tháo nó đơn giản lắm hiện tại là cái con cái con 0.25 kW này thì nó có 25 à là 33 tầng cánh 33 tầng cánh nha các bạn theo cái thiết kế của nhà sản xuất nó có 33 tầng cánh thì đây là cái cái họng ra này đây cái họng ra này họng ra của nó là họng 21 rất là dễ kết nối với cái đường ống khác à, họng ra là họng nối ren Ờ, hiện tại thì máy bơm ờ, Verdetti này ừ, có thể sử dụng ở ờ, cho giếng khoan cũng như là giếng đào giếng đào thì chúng ta sẽ dùng một cái thanh để chúng ta cố định một cái cây để chúng ta cố định à, đây, đây là cái thanh này để tôi cho mọi người xem thanh này nó cũng bình thường đó là một miếng miếng thép miếng thép để mà cố định lại thôi cố định cái dây không cho cái dây nó bị làm giống để giúp bảo vệ cái cái dây cáp thôi đây chúng tôi, tôi sẽ tháo cái chăn lưới ra cái cái cái miếng lưới ra để mọi người cùng theo dõi ha đây thì cái lưới này thì nó cũng ờ, được cố định bằng cái ờ, vít nên tháo nó cũng đơn giản không có gì hết thì thông thường thì ờ, khi mà khách hàng mua máy bơm hỏa tiễn ờ, Verti hoặc là cái bơm dòng bơm hỏa tiễn này ờ, mọi người cũng sẽ thường là thuê thợ lắp trực tiếp à, còn cái việc mà lắp này chúng tôi cũng chỉ hướng dẫn để mọi người xem qua cho biết là cái con bơm hỏa tiễn này nó lắp như thế nào à, chứ còn à, trên thực tế thì nó có rất là nhiều vấn đề để mà à, chúng ta lắp hoàn thiện thành một con bơm đây đây là cái rọ lưới nha mọi người cái cái lưới để mà lọc à. tôi, sẽ zoom vào cho nó rõ hơn tí mọi người cùng theo dõi ha đây cái lưới lọc lọc rác đó. nó sẽ lọc rác lá cây rồi hoặc là các cái tạp chất để tránh vào con bơm và bây giờ tôi sẽ kết nối à, con bơm à, cái guồng và cái à, cái động cơ thì đây chúng ta có một cái khớp nối này chúng ta chỉ cần kết nối vào đây là xong như vậy là chúng ta sẽ cố định lại à, như vậy chúng ta sẽ có được một cái cây bơm hòa tỷ một lát nữa chúng ta tôi sẽ quay nó, nó nó tổng thể hơn để mọi người thấy là cái con bơm mà nó dài cỡ nào bởi vì ờ, chúng ta tôi hiện tại là đang zoom ở một cái cận cảnh ở một cái cái khớp này thôi cái khớp mà để mọi người xem là giữa cái khoảng ờ, guồng và cái motor đó đây là cái cái guồng giữa cái cái khớp nối giữa cái guồng và motor thì đây chúng ta sẽ đi cái dây điện này lên đây và chúng ta sẽ dùng cái thanh nẹp lúc nãy chúng ta nẹp lại chúng ta nẹp lại và chốt cố định lại dùng cái cái, cái chốt cố định lại à, bây giờ thì cái này thì chúng ta sẽ vặn lại cố định lại là xong là là như vậy là chúng ta hoàn thành được cái à, cái cái việc à, cái con bơm à, hỏa tiễn này chúng ta lắp ừ, thành công con bơm hỏa tiễn ờ, Verity 2, 2 inch ừ, thì ừ, do là bơm này á, thì nó, nó nó có kích thước nó khá là lớn đó. nên là việc chúng ta tháo ra để cho nó tiện việc vận chuyển đó, tiện việc vận chuyển à, đặc biệt thì cái bơm hỏa tiễn ờ, Verity này thì chúng tôi có bán kèm à, phụ phụ kiện thay thế chẳng hạn như là à, khi mà à, cái con bơm mà quý khách mua nó sẽ hư nó hư cánh hoặc là nó hư nó hư gùn hoặc nó hư motor thì chúng tôi có bán riêng chẳng hạn như là quý khách có thể là yêu cầu à, tôi chỉ mua một cái à, cái guồng thôi thì chúng tôi cũng vẫn bán một cái guồng um, yêu cầu à, mua một cái motor thôi thì chúng tôi vẫn bán một cái motor thì cái này là cái ưu điểm của máy bơm hòa tiễn uh, cũng như là các cái dòng bơm hòa tiễn khác thì như vậy là chúng tôi đã cố định được cái con bơm này các bạn đây à, một lát nữa thì tôi sẽ zoom rộng ra để mọi người cùng thấy là cái cái cái kích cỡ con bơm này nó là nó nó khá là cao nó giống trong như một cái thước bản của tông một không này đó. đó thì à, đây là cái à, về cái ưu điểm thì lúc nãy chúng tôi cũng chia sẻ là nó có khả năng đẩy cao rất là tốt hiện nay hoạt động chìm trong nước nên là gọi là đẩy cao chứ không không gọi là khả năng hút mình đẩy vì nó nằm sâu dưới đáy á nằm sát với ờ, thả chìm xuống giếng nên là nó sẽ khả năng đẩy cao rất là tốt đẩy lên tới 37 mét hoặc là à, thì với cái khả năng đó thì nó sẽ thay thế được hoàn toàn các con như bơm là tăng hoàn cầu hoặc là con hút sâu các con ờ, khả năng đặt nổi ờ, bơm đặt nổi hút sâu chuyên dùng cho hút sâu thì đây là như vậy thì chúng tôi đã xong cái việc này thì à, còn đây là cái cái nẹp mà cái thanh này thì chắc tạm thời thì tôi không có, có, có đấu nối lại chúng tôi vẫn để bình thường như vậy để mọi người hình dung được thôi đây cái cái lưới lọc nếu như mà cần thì gắn vô không phải là cần mà <laughs> là bây giờ thì tôi không có gắn vô thôi chứ còn là trên thực tế là chúng ta phải gắn vào gắn vào để mà nó lọc thì nước nó sẽ từ đây này nước nó sẽ vào từ cái cái khu cái cái khớp nối này chứ không phải là nó đi từ dưới dưới cái motor này lên nha các bạn nước sẽ vào từ đây nha nên do đó là chúng ta sẽ cần cái lưới lọc này để mà lọc rác lọc lá cây nước sẽ vào từ đây và đi lên nó đi lên trên này đi qua cái cống và đi lên cái hồng xả à, thì đây là tôi sẽ hạ nằm xuống này các bạn đây các bạn thấy nè nó rất là dài nó rất là dài à, bây giờ tôi sẽ dựng nó lên để mà quay một vòng cho mọi người cùng xem ha à, cái này nó do cái thứ nó nhỏ nên nó cũng khá là dễ ngã nên mọi người cẩn thận ha à, tôi sẽ zoom nó lại cho mọi người cùng theo dõi ha nó sẽ ờ, mở rộng ra để mọi người theo dõi đây đây là cái họng ờ, họng xả ờ, họng xả của bơm này đây đó ở đây con bơm đó và dưới ngay chỗ từ đây trở xuống gọi là cái từ chỗ này trở xuống thì là cái đoạn motor cái đoạn motor đó như mọi người thấy là bên rất là rất là dài rất là cao nó tới 33 tầng cánh nên là cái nó nó cao lắm như vậy thì, thì đây là về cơ bản thì cái máy bơm chìm mà bằng giếng khoan này chúng tôi đã giới thiệu xong à, nếu như quý khách à, có nhu cầu mua máy bơm hòa tiễn của Đức hai in thì có thể liên hệ với hotline đang được treo trên màn hình ờ, các bạn cũng lưu ý là chúng tôi xin xin nêu lại là chúng tôi có tặng kèm tụ điện các bạn tặng kèm tụ điện ờ, ở đây là chúng ta đây tụ điện 0.25 0.25 kg và tụ điện 0.37 kg thì chúng tôi tặng kèm tụ điện là nếu như với các hãng bơm khác thì thì à, quý vị sẽ các bạn sẽ phải mua à, mua tàu điện này khi mà mua bên à, bên hòa tiễn một pha nhưng mà riêng với VRT thì chúng ta sẽ tặng chúng ta sẽ tặng kèm do đó là ừ, quý vị à, các bạn hãy nhanh tay đặt hàng ở Thuận Hiệp Thành nhé à, bây giờ rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này à, hãy ừ, đừng quên cho Thuận Hiệp Thành một like share cũng như là à, nhấn chuông để nhận được các thông báo các video tiếp theo của Thuận Thành thì chúng tôi sẽ cố gắng review tất cả cái dòng bơm mà chúng tôi đang phân phối để mọi người cùng theo dõi cùng biết được cái cái dòng bơm nó như thế nào rồi bây giờ tôi xin cắt kết thúc video video ở đây nha các bạn chào và hẹn gặp lại